gì quen đó nó biết con là con nít nó là con nít mà rồi qua giờ xe của chú năm giờ cái gì giờ cái xe xích cho cho người ta lấy đồ cái đồ gì đậu ngay chân chỗ ờ, nhà người ta hôm nay về quê thanh minh nha cả nhà cái gì này ừ. cái gì chứ bay ba điện hoài một nghe rồi ba cái ấy con tắt hoài vậy hả Nam lấy một để những chỗ à, hai hai cái ly con à, à. đi làm đi cô ba nói lấy mở một chỗ để hai cái ly ủa còn còn Ủa sao không có về không? Đây con đây nè luôn bự bự luôn Yeah. Dạ. đốt bằng cái lá chuối này, còn chưa chịu nổi Rồi, rồi rồi rồi lấy à, lá à, tiền vàng bạc ra đốt rồi đó đem ra ngoài nè đem ngoài đốt ờ, tiếp mày đốt cái đó đem đó vô gì à, anh anh tám kéo cái bánh bỏ xuống già để nó lướt lên cái mình cái cái à, tủ lạnh của ờ, thằng thằng Khải đó cái tủ lạnh gì đó cũng đưa cho nó đó giờ nó nói nó cho tủ lạnh đó thì chị <laughs> chị nói thôi mẹ xài biến biến đó là biến quá đâu có gì đâu bảy nó nói à, chị à, ủa mẹ lấy cái à, điện ờ, cái à, tủ đó đi rồi rồi, rồi mẹ tủ xài ờ, ngon còn cái tủ của chị đó thì cũng ngon nữa rồi tôi nói nếu mà cái, cái tủ rồi, rồi, rồi mẹ có cái tủ rồi rồi lấy cái tủ con rồi tủ kia làm sao nó nói mẹ mẹ không bán tôi nói không bán cho được không nó cho nó cho cục tán hết dạ. nước rồi đi hết nước rồi đi rồi tay nào cầm dao đưa đây cho ba cầm dao cho rồi thu gom chiến trường bữa hôm gửi clip lên chị ba có coi không không à, không rõ ràng không đâu đó đàng hoàng hết không âm thanh rồi kia rõ ràng hết nè bưng cái này lên danh thành nó để cho hấu ừ. đưa miếng quất luôn bưng cho nhẹ nè ăn dưa hấu lên thành khỏi thích vô ăn dưa hấu quá trời nhiều nữa, ăn luôn đi ngừ miếng này nó lẽ mình bày ra mình ăn tại đây người ăn miếng dưa không cho hấu quay heo vậy nọ em ăn tại chỗ ăn ăn bà vui rồi bào thì ăn hết sữa đem vô mình có hai bà bám mà ăn phân nửa phân nửa đem vô không hết nữa Sách cho chừng nào mà cái hai cái tay mà hết sách được đi rồi. Đây nè, còn cái kia nữa. Ăn quen ăn ngon. Nè. Còn bữa ăn sao ờ, là học. không? kia đắng kìa, đó đó. bán cơm Chắc cú không thì tối hả? Cũng thịt nữa, bánh táo cũng thịt nữa. Thịt heo rồi thịt nướng. Đâu biết chẳng ban nữa. rồi vậy là con chó mèo gì hết nó đi sâu nó bị ấy rồi nó bị hết giờ nói gì ngọc ơi kêu ơi ngọc ơi kêu rồi chọc nó quỳnh ơi chọc nó quỳnh chọc nó cho nó chuyện cho quen chọc gì thì con kêu nó ngọc ơi ngọc ơi chào chào chào chào chào chào chào con chó con chó con dạy nó chuyện má mày lắm con chó con làm biến nói chuyện rồi cười em nói chuyện em con nhỏ rồi con lớn nhỏ con người xíu rồi băng băng băng khỉ khỉ kêu nó ngọc ơi kêu ngọc ơi là nó ngọc ơi ngọc ơi kêu. ngọc ơi ngọc ơi bị xàm xàm má này mày má mày ở đó mày gật đầu má mày má mày tần tăng hoài lúc lúc trước quen ngồi nó quen làm đang đăng á cái hai quen nó má mày nó đang ngồi nó chửi má mày má mày tần tăng hoài tăng tăng quấy tăng tăng quấy tăng tăng quấy tăng tăng quấy không có chuyện chuyện chữ bữa kêu ngọc ơi bữa nay nó hết nói ngọc à ngọc à cứ gật đầu hoài ngọc A ngọc A ngọc A biến hung dữ quỷ ừ. đó con này không hung dữ nè thấy không nè. thấy chưa con này nó không dữ nè con này đưa vô cắn bụp liền nè con ừ. nè bụp nè cái ớt của mình nó chừng nó ớt rồi con liền cô ừ. thì thôi con là hiền con kia đưa vô cắn bập đi. đưa vô cắn rồi cái này nó làm biến rồi kìa ừ, đó là hồng chán mày lắm rồi